ngày xưa đi trong vòng tay được muôn hả Ê, cái giọng tao giờ nó hát nó chói á giờ sao cho nó hết chói được không trong cô bay chỉnh được không được luôn vô đây vô đây chỉ ra nè đầu tiên nếu như muốn xử lý cái độ chói độ sáng quá mức thì mình sẽ vào phần equalizer thì ở đây đối với Cubase thì mình sẽ có một cái chữ e ở cái phần track giọng hát này thì mình sẽ mở nó lên ừ, đầu tiên thì ta sẽ có một cái ô như thế này mình sẽ vào một uh, equalizer ở đây click vào đây thì ở đây ta sẽ có một cái giải tầng như thế này thì đối với treble thì cái phần low low mid nè high mid và mid thì ở đây mình sẽ on cái tần số lên chọn vào phần high cell thì mình sẽ cắt từ cái ờ, giải cao nhất đi vào à, thì ở đây mình có thể thấy ở ờ, từ 20 kHz mình có thể cắt từ từ vào à, đối với giải trip thì uh, nó sẽ um, bị cắt quá nhiều đi mình có thể là chọn vào cái phần là high mid ở đây thì nó sẽ để chế độ pale thì mình có thể là um, dò xem cái giải trap đó nó hơi trappable tại vì mình tăng đang tăng khá là nhiều ha ở giải 10 kg đây thì cái trap nó hơi sáng thì đối với giọng những ai sáng thì mình có thể dò cái giải tầng đó và mình cắt nó đi xuống khoảng tầm 3 decibel hoặc là 6 decibel tùy thích ha đấy còn nếu như mà cắt mà nó vẫn chưa triệt để thì mình chọn thêm một cái nữa đấy ở đây mình có bốn bên đó thì mình sẽ cắt thêm một dải nữa và tiếp theo ví dụ như nó rộng quá thì mình có thể là giảm lại cái quy của nó để cho nó hẹp lại đấy, nó cắt ở một cái chỗ tần số mà nó bị khó chịu thôi thì khi mà cắt như vậy rồi thì nó sẽ mất đi cái tần số stress tần số cao và độ chói của mình như thế là mình đã giải quyết được đổi chói, giải quyết qua phần mềm Cubase.